Rồi, xin chào quý vị và các bạn à, Tiếp tục với lại chuyên mục Nhà đẹp Bình Dương Và tiếp tục với lại những mẫu nhà Thì à, hôm nay Phong sẽ đặc biệt chia sẻ với quý vị và các bạn Một cái mẫu nhà có thể gọi rằng là nó sẽ được toàn diện về rất là nhiều mặt thưa các anh chị Thứ nhất là về phong cách xây dựng Thứ hai là về chất lượng xây dựng Và thứ ba là về phong thủy của căn nhà thì à, trong thời gian vừa qua thì có rất nhiều anh chị đã gọi điện cho Phong cũng như là liên hệ với Phong để nhận được sự tư vấn cũng như là mong muốn đơn vị của phòng à, sẽ thi công, sẽ hỗ trợ à, tư vấn à, cho các anh chị. Thì hôm nay Phong chia sẻ thêm cho các anh chị một mẫu nhà nữa để cho các anh chị có sự lựa chọn nhiều hơn nữa trong cái vấn đề xây nhà nhà mình. Thì thưa các anh chị là căn nhà ngày hôm nay Phong xây chia sẻ thì cũng là căn nhà mà đơn vị Phong xây dựng và cũng đang được gia chủ người ta giao bán. Thì căn nhà này đang được gia chủ giao bán với giá là 3,2 tỷ đồng và nó nằm ở trên đường nhánh của đường DX145, DX045 thuộc phường Phú Mỹ, thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương và nó nằm ngay cạnh với lại sân bay miền Đông. Nếu như anh chị nào ở Bình Dương thì chắc chắn sẽ biết sân bay miền Đông. Thì hướng này là chúng ta sẽ đi ra sân bay miền Đông và căn nhà này thì có đường bê tông trước nhà là đường 3 mét rưỡi và nó kết nối với lại cái đường nhựa chỉ có 5 30 mét thôi là ra đến cái đường nhựa lớn thưa các anh chị và kết nối với lại à, đường à, D01 kết nối với lại đường Mỹ Phước Tân Vạn kết nối với lại đường à, Phạm Ngọc Thạch chỉ trong bán kính là 3 đến 500 mét thôi là sẽ kết nối với những con đường đấy và tiện ích xung quanh của căn nhà này thì thưa các anh chị nó bao gồm có trường cấp 1 cấp 2 cấp 3 là đầy đủ kế bên xung quanh và đặc biệt là chợ Phú Mỹ thì cách cái nhà này cách chợ Phú Mỹ là 500 mét và cách trường cấp 1 cấp 2 là chỉ 200 cho đến 300 mét thôi rất là gần thưa các anh chị và nó là một cái vị trí nằm ở giữa nếu như anh chị nhìn trên bản đồ thì nó sẽ nằm ở giữa thành phố Thủ Dầu Một và thành phố mới Bình Dương đó thì căn nhà hôm nay Phong chia sẻ đây là mặt tiền của căn nhà thì thưa các anh chị là mặt tiền này là được chúng tôi thiết kế với những cái điểm nhấn đó là sử dụng những cái à, kết cấu à, mang tính chất là hài hòa và mang một cái tính chất là mạnh mẽ cho căn nhà thì với những cái mặt dựng ở phía ngoài anh chị thấy là có rất là nhiều hoa cũng như là những cái à, À, ô để trang trí, trang điểm cũng như là kết hợp với tông màu, màu sơn cũng như là màu cửa thưa các anh chị. Và cái căn nhà này thì có diện tích đất là 5 nhân với 20 m. Và đơn vị chúng tôi là thiết kế sử dụng một không gian phần sân với cái diện tích chiều sâu là 5 m. Và đặc biệt là khu vực sân này thì chúng tôi trang trí bằng đá, ốp bằng đá ở hai bên. Bên này chúng tôi ốp đá và dưới này chúng tôi trồng một vài những cây xanh nho nhỏ thôi. Chứ căn nhà này chúng tôi không trồng cây xanh lớn và chỉ trồng cây xanh nho nhỏ và phía mặt bên kia là chúng tôi cũng à, ốp đá thưa các anh chị còn à, mặt tiền phía trước thì thưa các anh chị là sẽ sử dụng là cửa nhôm sinh pha nhưng mà tuy nhiên thì hai bên cửa này là chúng tôi cũng ốp đá ở bốn xung quanh và cửa nhôm sinh pha kết hợp với lại à, hai cái vách đá ở hai bên kết hợp với những cái ô cửa sổ ở đây nó sẽ tạo lên cho căn nhà cái mặt tiền của căn nhà mình có cái gì đấy nó rất là sang trọng thưa các anh chị đấy tất cả cái cửa này đều mở ra được hết và chúng ta sẽ lấy gió lấy thoáng đi vào bên trong đó và hướng đi vào trong nhà đây rồi bây giờ thì xin mời các anh chị chúng ta sẽ đi vào bên trong để cùng tìm hiểu kết cấu bên trong kết cấu bên trong của căn nhà này nó mới là thực sự là điều đặc biệt để cho các anh chị lưu ý và xem xét xem là mình có nên xây theo cái mẫu này hay không và xin mời các anh chị Ờ, trước khi tìm hiểu về bên trong nội thất của căn nhà thì anh chị nhớ ấn nút đăng ký kênh, ấn nút mở chiếc chuông và đồng thời nếu như thấy video của em Phong hữu ích thì hãy ấn nút chia sẻ để cho nhiều anh em bạn bè của mình cùng biết đến một mẫu nhà cực kỳ đẹp thưa các anh chị, một mẫu nhà với diện tích 5 x 20 cực kỳ đẹp. Đó thì à, không gian ở trong căn nhà này thì tụi em kết hợp giữa gỗ công nghiệp và gỗ thịt truyền thống đấy thưa các anh chị. Thì vẫn với cái lối kiến trúc là hiện đại, trẻ trung và năng động thì tụi em vẫn để sử dụng là không gian phòng khách là trống trơn và không làm cầu thang ở giữa nhà như những căn nhà à, kiểu truyền thống mà ở đây thì tụi em kết hợp cầu thang nó sẽ nằm ở khu vực phía bếp thưa các anh chị là khu vực phía bếp này thì tụi em sẽ đặt cầu thang cũng lệch sang một bên và hướng đi lên cũng vẫn là hướng này đó còn bên này là không gian của phòng khách thì thưa các anh chị là phòng khách này bọn em để cái chiều sâu của phòng khách đó để cho dễ hình dung này thì em sẽ đếm những cái viên gạch ở dưới cho anh chị dễ hình dung 2 4 6 viên gạch 6 6 3m6 cái phòng phòng khách này là chiều sâu của phòng khách là 3m6 và chiều ngang là tối đa là 5m thì chúng ta sẽ trừ tường đi là 20 phân mỗi bên thì cũng là 3m 4m6 thưa các anh chị. Đây. Những cái điểm nhấn mà bọn em tạo ra ở trong căn nhà này ở trong phòng khách ấy, thì thưa các anh chị là đây là những cái ô thì tụi em sẽ xây là tường 20 và thụt vào đây là 10 phân thì sẽ có những cái ô ở đây để mình sẽ treo những bức tranh. Đó thì tạm thời thì bọn em sẽ treo những bức tranh đơn giản như vậy sau này khi mà quý anh chị về sử dụng thì chúng ta có thể treo những bức tranh à, trang trọng hơn hiện đại hơn đắt tiền hơn đấy ví dụ là như vậy và bên khu vực à, kệ tivi này thì tụi em cũng sử dụng là nùi vào một khoảng để tạo ra cái điểm nhấn cho căn nhà cho cái khu vực tivi này đó ở đây thì tụi em cũng đã thiết kế sẵn một cái kệ tivi nhỏ và một chiếc tivi cũng nho nhỏ Đấy, TV này mà bật lên coi YouTube Nam Phong bất động sản thì bãi cháy luôn thưa các anh chị đó và đặc biệt là toàn bộ hệ thống tường ở trong nhà này thì tụi em đã dán giấy dán tường để tạo lên những cái điểm nhấn cho căn nhà và thưa các anh chị là không gian bên này là không gian của khu vực phòng bếp thì như hồi nãy em có nói là cầu thang bọn em vẫn đặt theo nối hiện đại là đi lên theo một bên đấy nhưng cầu thang này thì vẫn có một chút gì đấy gọi là truyền thống thưa các anh chị thì tụi em sẽ điện đi lên ở đây đấy mình sẽ đi lên như vậy và mình đi lên trên thì cầu thang vẫn theo cái lối kiến trúc truyền thống ở ngay vị trí này còn à, vật liệu ở đây thì đương nhiên là vật liệu cao cấp thưa các anh chị kính cường lực rồi thì à, gỗ là bằng gỗ căm xe đấy nhưng căn nhà này thì có một cái điều đặc biệt đó là bọn em ốp thêm những cái tấm gỗ ở trên những cái bậc cầu thang này sau khi mà mình đã đặt đá rồi bình thường những cái căn nhà trước đây em chia sẻ thì các anh chị thấy là cầu thang này này là tụi em chỉ có đặt là đá lên không thôi nhưng mà cầu thang của căn nhà này là tụi em đặt thêm gỗ lên đó chính vì vậy cho nên nó nó bị à, hơi đẩy một chút cái vấn đề là cái tài chính của mình lên cao một tí đó thưa các anh chị và cũng nhiều anh chị nói với em Phong rằng là nếu như mà để phòng khách với phòng bếp nó liền nhau ấy thì trông nó sẽ bị mất đi những cái à, gì đấy gọi là riêng tư thì tụi em cũng làm những cái căm gỗ ở đây thì à, sau này khi mà các anh chị về ở em lấy ví dụ anh chị sẽ đặt những cái chai nước này lên đây đấy ví dụ như mình sẽ đặt bình bông bình hoa những cái bình rượu của mình lên trên này chẳng hạn thì cái mặt này nó sẽ vách này nó sẽ rất là đẹp đấy tạm thời thì em ví dụ là như vậy đấy ở đây bọn em cũng trang bị là sofa rồi mình khám phá không gian phòng bếp này phòng bếp ấy, thì bọn em cũng sử dụng ván arsenic này của hãng An Cường thưa các anh chị đấy sáng bóng những cái ván này nó rất là sáng và mình có thể là gần như có thể soi gương được thưa các anh chị căn nhà này thì tụi em đã chuẩn bị là full nội thất hết toàn bộ anh chị nào mà mua căn nhà này thì chỉ việc sách vali vào để ở thôi em cũng bật mí luôn với các anh chị đó chính là cái giá tiền mà để xây dựng nên căn nhà này nếu như anh chị nào mà thuê đơn vị em thiết kế và thuê đơn vị em thi công thì với một căn nhà tương tự y chang như vậy bọn em sẽ nhận thầu với giá là 5 triệu rưỡi một mét chưa bao gồm nội thất đấy đó là cơ bản nha anh chị còn đương nhiên là anh chị tăng thêm ví dụ như hồi nãy em có kể là tăng thêm cầu thang chẳng hạn thì mình sẽ phải tốn thêm tiền đấy rồi tăng thêm những cái ờ, nội thất thì mình sẽ phải tốn thêm tiền thì như nội thất căn nhà này cả dán giấy cả trang trí lằng cù nhằng nữa thì nó cũng mất khoảng chừng uh, xít xoát 200 triệu thôi các anh chị đó. thì các anh chị thấy là không gian của cái phòng bếp này cộng cả cái không gian cầu thang này thì nó sẽ rơi vào 25 mét vuông chiều này 5 mét chiều này 5 mét 25 mét vuông và cầu thang này chúng ta cũng tận dụng tối đa để có thể để sử dụng được hết trẻ con có thể chơi đùa ở đây một cách rất là thoải mái vô tư và nếu như anh chị muốn thì chúng ta có thể là thêm những cái giá sách kệ sách để, để đồ bên này đó rất là nhiều cái để chúng ta có thể trang trí vào bên trong căn nhà này rồi đó là hai phòng phòng khách và phòng bếp và bên này là khu vực à, nhà vệ sinh thì em sẽ đặt ở đây thì cửa nhà vệ sinh này cũng không hướng ra phía trước cũng làm cho cái phong thủy của căn nhà rất là tốt thưa các anh chị là cửa nhà vệ sinh thì tụi em sẽ để ở vị trí bên này đó và sử dụng là vật liệu cao cấp là nhôm sinh pha với kính cường lực ở trong này thì một không gian khá rộng thưa các anh chị đây đây là không gian nội thất bên trong của khu vực à, nhà vệ sinh cái nhà vệ sinh này thì tụi em không làm vách kính tại vì cái nhà vệ sinh này thì thực ra nó là cái nhà vệ sinh chung khách khứa người ta tới chơi người ta sử dụng cho nên là nếu như mình làm vách kính ở trong kia thì nó cũng có phần nào đấy nó sẽ bị à, giảm đi cái diện tích khi mà khách nhà mình đến chơi và sử dụng và phía sau này thì à, bọn em thiết kế một phòng ngủ master rất là rộng ở đây đây xin mời các anh chị vào đây tham quan luôn ở bên trong này thì thưa các anh chị là cái phòng này ấy, là có diện tích là 16 mét vuông và tụi em đã trang bị sẵn nội thất ở trong này để cho các anh chị dễ hình dung về một căn nhà đầy đủ nội thất thì trên tường là tụi em cũng sử dụng những điểm nhấn à, lùi vào một khoảng ở đây và bên này tụi em cũng sử dụng giấy dán tường ờ, thưa các anh chị nếu như bình thường mà các anh chị xây nhà xong thì chúng ta vẫn tô vẫn chát vẫn năn sơn vẫn bả ma tít đúng không là đã xong một cái nhà rồi nhưng mà nếu như mình dán thêm giấy dán tường nữa thì các anh chị thấy là căn nhà nhà mình nhìn nó có một cái vẻ gì đấy nó rất là hoa văn nó rất là mỹ miều và thực sự là nó có một cái sự sang trọng thưa các anh chị và đặc biệt là khu vực này là tụi em sử dụng một cái cửa sổ vách lớn ở đây thì anh chị thấy rằng là nếu như chúng ta không thích về không gian nó quá sáng thì mình đã có rèm cửa đấy tại vì đằng sau này mình có cái giếng trời một chút giếng trời nho nhỏ ở phía sau đó mình có thể đóng cửa sổ chẳng hạn đó thì nó sẽ kín hết và mở rèm ra thì nó sẽ sáng toàn bộ khu vực thưa các anh chị đó là cái phòng ngủ phòng ngủ này thì bọn em cũng trang bị là tủ ván arsenic giường đây giường là mình mua về nó có nguyên vậy như vậy rồi đó rồi ờ, trang bị vân vân rồi chúng ta sẽ còn một không gian nhỏ à, nó là không gian giếng trời ở phía sau thì Phong cũng mời anh chị trải nghiệm luôn cái không gian phía sau đây cái này là 80 cm à, anh chị nhé chiều ngang này này nọt nòng này 80 à, 8 hơn 80 một tí như là 80 mấy này gần xít xít 90 đó thì anh thấy là cái cửa sổ của khu vực phòng ngủ này toàn bộ nó sẽ nằm ở đây đấy và chúng ta sẽ có cửa đi ở đây cái chỗ này nó chỉ là không gian để mà mình chơi cây thôi rồi lấy thoáng cho khu vực cuối nhà thôi thì cái nhà này nó sẽ rất là thoáng ở dưới tầng trệt khi mà chúng ta mở cái cửa này ra thì toàn bộ không gian tầng trệt này nó sẽ được thông đối lưu ánh không khí ra từ phía trước ra phía sau từ phía sau ra phía trước và phía kia là tụi em sẽ để một cái ô dính trời đi thẳng lên trên đó rồi chúng ta sẽ vào đây trước mắt là thấy tầng trệt này rất là thoáng thưa các anh chị nó cực kỳ thoáng và em thì à, cảm nhận là với cái nối kiến trúc này thì chắc chắn rằng là sẽ rất là nhiều anh chị yêu thích cái nối kiến trúc này à, thông thoáng toàn bộ ở phía dưới cũng như là cái à, công năng ở phía dưới nó rất là phù hợp hài hòa gần như là cá nhân em ấy là không có điểm nào để chê căn nhà em đang sử dụng thì em cũng thiết kế gọi là kiểu dạng tương tự như vậy thưa các anh chị rồi, thưa các anh chị là không gian này là không gian cầu thang khi mà đi lên trên thì à, như hồi nãy em có nói là bọn em trang trí thêm cái bậc gỗ và thẳng không gian cầu thang lên trên kia thì tụi em cũng để một cái không gian luồng đi ra phía sau ở phía trên. Và xin mời các anh chị sẽ lên trên để khám phá. Thưa các anh chị là cái không gian cầu thang này này thì à, tụi em sẽ để một cái khoảng nho nhỏ ở đây. Đấy, thì nó sẽ làm cho cái ô cầu thang này của mình nó rất là rộng và nhìn nó rộng như vậy thì khi mà chúng ta di chuyển hay là chúng ta ở trong nhà chúng ta quan sát thì sẽ nhìn cho cái căn nhà của mình nó có vẻ gì đấy nó rất là rộng thưa các anh chị đó và lên trên này thì thưa các anh chị là tụi em thiết kế một cái khu vực gọi là sinh hoạt chung đây đó thì chúng ta sẽ có một bộ bàn ghế đặt ở đây thì à, có thể là ngồi đây mình thư giãn đọc những cuốn sách hay là làm những cái việc gì đó đương nhiên là mình có thể kê thêm cái bàn ở đây thì sẽ thuận tiện hơn đó đó là một cái không gian sinh hoạt chung không gian sinh hoạt chung này thì thưa các anh chị là nó có cái chiều ngang này này từ cái mép này thì từ cái mép vàng vàng này này từ cái mép vàng này hất qua bên kia là 2 mét thưa các anh chị và cái trắng này là tụi em sử dụng là đá nhân tạo còn bên này là tụi em sử dụng là gỗ đấy sàn gỗ công nghiệp đấy và một không gian à, anh chị có thể là tính cái diện tích ở đây thì chiều này là 3m6 và chiều này cũng 3m6 à, 4 4 16 khoảng chừng 10 à, 13 12 mét vuông là cái không gian sinh hoạt chung này kết hợp với lại à, toàn bộ khu vực sảnh cầu thang ở đây thì anh chị thấy là không gian này nó rất là thoáng cực kỳ thoáng Đấy. rồi xin mời các anh chị chúng ta sẽ trải nghiệm thử không gian một cái phòng ngủ đây phòng ngủ này thì thưa các à, quý vị và các bạn đó là nó sẽ rất là sang trọng và rất là đẳng cấp đấy thoáng anh chị nhìn thấy có thoáng không ạ em thì à, nói thật với các anh chị là em Phong thì em làm nghề xây dựng em làm về môi giới bất động sản em làm về tư vấn bất động sản nhưng mà tuy nhiên em đang quay phim là bằng điện thoại <laughs> chính vì vậy cho nên nó sẽ có chỗ tối chỗ sáng thì cũng <laughs> mong là anh chị thông cảm đấy và nếu như trên video của em mà nó có xuất hiện quảng cáo thì anh chị à, có thể xem quảng cáo hoặc là ấn vào quảng cáo để xem quảng cáo giúp em để em có kinh phí thì em sẽ mua cái máy quay tốt hơn nói chung em sẽ mua cái máy quay tốt nhất để có thể là về phục vụ cho anh chị đấy nhưng mà với điều kiện là có khán giả xem và có mọi người yêu mến mến thì em mới có thể đầu tư được thì như cái phòng ngủ này thì nó cũng có diện tích là chiều ngang tối đa là 46 thưa các anh chị và chiều sâu này cũng là 4 m, đấy 4520 nó khoảng 20 mét vuông cho cái phòng ngủ này. Phòng ngủ này có một nhà vệ sinh nữa, chút xíu em sẽ chia sẻ cho các anh chị. Và mình sẽ có một cái ban công ở đây. Đấy. Thì thưa các anh chị là dưới tầng trệt là diện tích là 5 nhân với 14 m là diện tích xây dựng. Đấy à, là 70 mét vuông ở sàn dưới và sàn trên này thì đua ra ở đây là thêm 10 mét vuông nữa đấy không khoảng 8 mét thôi đó thì thưa anh chị là mình sẽ có một cái không gian như vậy và ở phía đó thì chúng ta sẽ có một cái cửa sổ để lấy sáng lấy gió cho toàn bộ cái khu vực à, phòng ngủ này đấy thì hàng ngày mình ngủ ở đây thì mình sẽ có cửa sổ và đặt một cái bàn làm việc ở khu vực góc bên đấy sẽ rất là tốt và bên này thì bọn em cũng trang trí là tủ tủ quần áo và đây nhà vệ sinh thì hồi nãy em có nói với anh chị đây đây là nhà tắm nhà vệ sinh của khu vực phía bên à, trên à, phòng này Đó. thì cũng được sử dụng là gương rồi lavabo Đấy, là như vậy rồi vậy là chúng ta đã có hai phòng bây giờ thì chúng ta sẽ còn một phòng ngủ nữa đó là ở phía sau thưa các anh chị không gian này nhìn nó thoáng đúng không anh chị đây lại một phòng ngủ nữa cũng rất là thoáng và cũng rất là sang trọng đấy sàn là toàn bộ là sử dụng sàn gỗ và những cái ô sáng những cái ô thoáng đây mát lắm anh chị ạ ngồi đây mà tận hưởng cái à, gió nó thổi từ cửa vào nó rất là mát đó thì em nghĩ rằng là khi mà chúng ta ngủ dậy mà mở cái cửa này ra thì không khí nó vào đây thì tuyệt vời còn đương nhiên trên này mình có máy lạnh rồi mình ngủ thì nó sẽ mát và những cái uh, tủ đấy, à, tủ này có cả cái gương nữa đấy, đó. rất nhiều những cái ngăn tủ đấy. rồi và phía này là chúng ta sẽ có một cái uh, nhà tắm nữa đấy vậy là hai ba phòng ngủ thì có hai phòng ngủ là có nhà vệ sinh riêng đây thưa các anh chị là phòng ngủ này thì cũng có nhà vệ sinh riêng ở trong này với một cái không gian gọi là vừa đủ để cho các anh chị có thể là sinh hoạt ví dụ như tắm hay là vệ sinh rất là rất là đầy đủ Đó. thì uh, vừa rồi em đã chia sẻ với anh chị về lầu dưới và lầu trên thì anh chị chắc nào còn băn khoăn là không biết là thằng này nó đặt phòng thờ ở đâu đúng không ạ đấy đương nhiên căn nhà này thì em sẽ không đặt phòng thờ ở cái khu vực sinh hoạt chung này mà tụi em sẽ làm một cái tum ở trên gọi là tầng trên nữa đấy để làm phòng thờ ở phía trên thì cầu thang này mình đi từ dưới đi lên này sau đó là mình sẽ đi vòng qua kia và lên trên là phía ờ, tum ở trên nhưng mà có điều đặc biệt nữa đó là cái phòng ngủ mà anh chị vừa xem này này là nó có diện tích là 4 nhân với 4 nó cũng 16 mét vuông cộng thêm khoảng chừng 3 mét vuông của cái nhà vệ sinh này nữa đó thì còn lại 4 mét ở bên này còn mọi bên này em làm gì em làm một cái hành lang đi ra phía sau đây thưa các anh chị là cái hành lang này là cái hành lang để mình đón gió từ phía sau đấy phía sau nhà nó thổi lên rất là mát này đó là chúng ta sẽ có một cái hành lang đi vòng ra đây đó thì anh chị thấy là cái hành lang này <clears throat> à, nào này gió nó thổi vào này rất là tuyệt vời đấy và cái không gian này là cái không gian mà hồi nãy em có đi ở phía dưới em chia sẻ với các anh chị về cái hành lang nhỏ ở phía cuối nhà mà có trồng mấy cây đấy thì là mình sẽ sử dụng để à, trồng một vài cây thôi chủ yếu là để cho cái mặt cuối của nhà này nó có một cái sự thoáng đó thì ví dụ cửa sổ của các cái à, phòng ngủ đấy rồi cái cửa đi ra đây đó tại vì cái nhà này thì xin thưa với các anh chị nó có cái diện tích là 5 x 20 và hướng của nó là hướng phía đằng kia là chính đông và phía đằng này nó là hướng tây đấy cho nên là đằng này thì chiều nó chiếu vào và đằng kia thì sáng nó chiếu vào đấy rồi mình sẽ đi lên tham quan nốt cái khu vực à, tum ở trên phòng thờ thì vừa từ cái hành lang đó mình đi lên đây là anh chị thấy ở đây có một cái không gian à, cầu thang này bên này không gian sinh hoạt chung này và chúng ta sẽ đi theo cái đường này lên trên khu vực à, phòng thờ ở khu vực à, phía trên nhà mà anh chị thấy sử dụng kết cấu ở đây có cái cửa sổ này gió thổi mát và cầu thang này bọn em ốp thêm những tấm gỗ như vậy anh chị nhìn thấy nó có ưng con mắt không em thì em thấy nó rất là đẹp Đấy. hơi tốn kém một tí thôi các anh chị à, hồi nãy em có nói về vấn đề xây dựng à, cho anh chị thì cái nhà này ấy, là cả ba cái sàn trên này đổ mái hết nhá đổ bê tông hết thưa các anh chị thì cả ba cái sàn này là nó sẽ rơi vào tổng cộng là khoảng 200 à, mét vuông 200 mét vuông sàn xây dựng đấy các anh chị bởi vì là cái khu vực phần tu này này thì mình à, tính là 100% à, diện tích xây dựng còn cái phần sân ở ngoài này phần sân ở ngoài này thì mình cũng đổ bê tông ở đây và xây bao lên như vậy thì mình tính là 25% 25% ở đây à, với lại 25% ở bên đằng à, sau kia thưa các anh chị đó thì à, mình sẽ có một cái không gian là như vậy ở đây phòng thờ ở đây thì à, có diện tích là 30 mét vuông đấy 30 mét vuông ấy à, khoảng à, gần 30 mét vuông thôi khoảng 20 à, à, 26 mét vuông là chính xác cho cái không gian phòng thờ này Đây, không gian phòng thờ này các anh chị Đây, xin mời các anh chị trải nghiệm lại là chiều ngang này này là 3 mét và chiều này là 4 mét 2 rất là rộng 12 rộng lắm đấy và đây chúng ta có thêm cái sân này nữa đó thì à, cái à, tum kia là nó mất mấy chục mét vuông với cái chỗ này nữa thì tổng cộng lại là ba sàn thì anh tính đơn giản là 3721 đấy rồi à, nhân với đơn giá là 5 triệu 5 triệu rưỡi 6 triệu gì đấy thì tùy nhưng mà căn nhà này thì bọn em thiết kế xây dựng là không tính cái phần trang trí và không tính cái phần nội thất là 5 triệu rưỡi một mét vuông thì các anh chị là nhân vào nó rơi vào khoảng chừng 1 tỷ mốt đấy là mình sẽ có cái nhà như vậy và đương nhiên trang trí thì nó sẽ thêm tiền nó cũng tùy vào cái à, cái cái cái, cái yêu cầu của gia chủ nếu như anh chị nào mà vừa xem xong clip mà chúng ta thấy yêu thích cái mẫu nhà này thì anh chị có thể liên hệ với em Phong em Phong sẽ tư vấn cho mình có thể xây được một căn nhà như vậy hoặc là đẹp hơn nữa thưa các anh chị là đương nhiên là sẽ có căn nhà đẹp hơn nữa đấy còn là hệ thống bồn nước và hệ thống nóng lạnh tất cả bọn em đã chuẩn bị sẵn rồi và phơi đồ ở đây thì à, thoải mái thưa các anh chị chỗ này bọn em có để sẵn cái đường nước anh chị có thể đặt máy giặt ở đây đó là như vậy rồi cuối cùng xin chào hẹn gặp lại các anh chị trong những clip tiếp theo nhớ ủng hộ em Phong bằng cách à, chia sẻ và À, đăng ký kênh đó rồi xin chào anh chị nhé